Uh, hello, chào mừng các bạn đến với hệ thống shop sinh lý với số này là 0974 47557 thì hệ thống của mình chuyên cung cấp các loại sản phẩm sex toy đồ chơi tình dục nam nữ uh, và các loại thuốc hỗ trợ sinh lý cho những quý ông nào bị rối loạn cương dương yếu sinh lý và xuất tinh sớm thì hôm nay uh, mình xin giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm kéo dài thời gian quan hệ chống xuất tinh sớm đó là chai xịt chống xuất tinh sớm Dynamo Delay của Hoa Kỳ ừ. thì đây chính là sản phẩm của chúng ta này thì các bạn có thấy trên hộp nó là ghi cái nguồn gốc là ở Hoa Kỳ nha các bạn made in USA này đó thì cái sản phẩm này nó có một cái thành phần rất là quan trọng chính là lidocaine à, 13% thì lidocaine là gì đây là một loại chất gây tê được sử dụng trong bộ y tế nha các bạn nó có tác dụng là giảm bớt cái sự kích ứng của cái phần đầu dương vật giúp các bạn dễ dàng điều khiển và kéo dài cái thời gian quan hệ hơn đó thì các bạn uh, cách sử dụng của nó cũng vô cùng đơn giản nha các bạn đây đây là cái loại chai đã được thiết kế là dạng xịt nha uh, khi mà các bạn sử dụng đó, thì các bạn tháo cái phần này ra đó, các bạn gỡ cái phần này ra rồi các bạn xịt thì uh, trước khi quan hệ tình dục khoảng 5 phút các bạn xịt 2 tới 3 hơi cái chai xịt dynamo delay này lên phần đầu dương vật các bạn sau đó các bạn xoa đều để thuốc nó ngấm lên các mạch máu khi thuốc nó ngấm lên rồi đó thì các bạn có thể dùng khăn ướt các bạn lau bớt thuốc đi đó. rồi sau đó thì các bạn sẽ quan hệ với các chị em, thì uh, ngay lập tức nó sẽ kéo dài cái thời gian quan hệ cho các bạn lên trên 15 phút cho tới 40 45 phút tùy cơ địa của các bạn và khi sử dụng xong các bạn chỉ việc vệ sinh sạch sẽ dương vật lại với nước là xong à, sau một khoảng thời gian thì thuốc nó sẽ hết tác dụng như các bạn thì sản phẩm này cực kỳ an toàn à, không có bất kỳ tác dụng phụ nào cho người sử dụng hết nó phù hợp với những quý ông nào mà bị xuất tinh sớm lâu năm các bạn muốn ngay lập tức kéo dài cái thời gian quan hệ thì các bạn nên sử dụng cái loại chai xịt này à, một lọ như này nó có dung tích là 22.2 ml các bạn có thể dùng được khoảng 30 đến 40 lần quan hệ rất là tiết kiệm nha các bạn à, nó rất là nhỏ gọn này các bạn có thể cầm đi bất kỳ nơi đâu các bạn muốn hạn sử dụng của nó là 3 năm kể từ sau ngày sản xuất cho nên là các bạn cứ an tâm sử dụng không sợ hết hạn giữa chân đó và cuối cùng chính là cách bảo quản các bạn chỉ việc để nó ở những nơi tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp vào được rồi rồi rất là đơn giản thì đây chính là thông tin chi tiết về cái dòng chai xịt Dynamo Delay này để đặt mua sản phẩm này hoặc là tham khảo thêm các mẫu sắc toi đồ chơi tình dục nam nữ khác các bạn vui lòng inbox Zalo hoặc là gọi trực tiếp đến số hotline 0974 47 557 sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn à, hệ thống với mình giao hàng toàn quốc cực kỳ nhanh chóng an toàn và kín đáo khi mà các bạn đặt hàng á, thì bên mình sẽ giao hàng đến tận tay các bạn các bạn nhận hàng kiểm tra hàng nếu đúng là cái món hàng các bạn đặt thì các bạn mới thanh toán tiền cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo